chị bốn chị bốn cho biết đây chị thấy giống lúa gì đấy vâng ạ báo ờ, cáo là năm nay là hai nghìn ờ, năm hai nghìn thì tôi ờ, lúa chuyên phân của tôi đây là tôi cấy giống di không hai chị vâng. cho biết là là cái quy trình gì trong đó trong vâng, thuốc à trong bón của tôi thì đợt đầu là nót là tôi bỏ hai cân rưỡi ờ, phân silic và tôi bỏ 6 cân lao cai và hai cân phân đạm trong quy trình đấy là tôi bỏ lót đợt đầu tiên tức là chỉ bón ờ, theo đúng quy trình là ba bước trên một vụ vâng tôi ờ, chăm bón là tôi quy cách là ba đợt vâng, đợt đầu là bón lót đợt đầu là bón lót hai cân rưỡi sinic và 6 cân phân lao Cai, 2 cân phân đạm. Đấy là một đợt 1. Đấy là đợt 1. Đợt 2 là tôi không bón đạm nữa mà tôi chỉ có đám bón phân ờ, uh, 6 cân phân của lao Cai thôi. Đấy. Tiếp theo đợt 3. Tiếp theo đợt 3 là tôi bỏ thúc là tôi bỏ 3 cân silic. Toàn bộ silic rồi. Vâng, với lại uh, mỗi một xào là 4 cân phân cani nữa. Ừ. Đấy. Thế vâng. chị chị cho biết là là à, chị đã dùng phân Phoenix từ vụ nào và chị thấy hiệu quả như thế nào? Theo như bản thân tôi thì tôi dùng Phoenix là năm nay là năm thứ ba rồi. Bởi vì là mọi người thì cứ nghĩ là cái phân này nó không nên tốt được. Như theo bản thân thân tôi nghĩ thì tôi cắt lúa về thì tôi thấy thóc của tôi đạt lắm. Vâng, vâng. Đấy, là cái phân Phoenix này của tôi mà tôi cắt lúa về là lúa của tôi lúc nào cũng nhiều hạt vàng hơn là hạt nếp vâng. hạt là xanh của tôi là không có nhiều ừ, ừ, cái có nghĩa là nó chín đồng đều nó chín đồng đều vâng. mà nó mẩy đấy hả vâng. hạt rất đẹp vậy là, là cái đích là nó sẽ sẽ có hậu vâng. không không không tốt lá vâng mà chỉ ờ, nghĩa là quả. dưới gốc của tôi thì lá thì rất quang nhưng không dậm đá bằng những phân tổng hợp khác thì như bây giờ tôi bón cái phân này thì tôi mới thấy là bởi vì bản thân tôi rất tin tưởng và tôi ờ, cũng lúc nào cũng như lúc nào tôi rất tin tưởng về cái phân này bởi vì là lúa của tôi lúc nào cũng chỉ xấu đứng thứ hai hàng xóm thôi nhưng đến lúc sau này thì tôi thấy hậu quả vâng, vâng lúa thứ hai là khoai thứ nhất bởi vì là ờ, bên hàng xóm này người ta cứ biểu bỏ thêm phân nữa như tôi vẫn vững tâm tôi biểu vâng. thôi lúa của tôi tôi không bỏ nữa đây vâng. bây giờ đến hạt lúa của tôi đây khả năng là lại được cắt trước hàng xóm vâng, bởi vì chứ ra đây được cắt trước à đấy truyền động thì ờ, đã tin ờ, tưởng lá đây rất ít rất quang không có lá nhiều tin tưởng cái chị đấy thì đã khuyến cáo cho không tôi thì bản thân tôi thì tôi cũng khuyến cáo nhưng mà cũng có người người ta bỏ người ta nói là cái phần này chúng tôi bỏ chúng tôi không thấy tốt ngã là lúa là nó không được vót mà nó không đẹp tôi thấy nó vẫn cứ như thế nhưng họ đi cắt lúa vâng nhưng người ta đi cắt lúa người ta không hiểu được là cái hạt thóc nó đến mức độ như thế nào vâng, hạt thóc nó xếp rất đẹp cái thân này thì những người mà yêu cây yêu, yêu, yêu cái trồng trọt thì mới thấy được cái tác dụng cao của nó có nghĩa là phải hiểu về phân hiểu thôi mà yêu cây ý, thì mà hiểu nó ừ. cây thì, thì biết được là là nó tốt thế đúng không vâng, thế bây giờ gia đình tôi lại có chín xào ở dưới trang trại thì tôi rồng đỗ để ăn đấy thì có những người cứ nói là đây là ừ, đỗ là phải có thuốc sâu thế như tôi toàn bộ dùng loại này tôi phải tôi tưới không đã không phải không phải thuốc sâu không sâu thì chịu khó là đi bắt đêm à, đấy. À. nhưng mà đỗ thì nói chung cái loại đỗ là dễ rồng nhất nếu mà để các loại hoa màu thì tôi thấy rau cải là loại đặc dị là thuốc sâu nhiều. Nhà tôi không làm được những loại đấy. Bởi vì tôi không thích tiếp xúc với thuốc sâu nhiều. Đấy. Chị uh, sử dụng phun Phosilic là chị sử dụng cái túi 5 cân kia thì là chia là tôi đây à, chị chia cái túi đấy tôi cho phải. Vâng ạ. Đây. Tôi uh, chia làm uh, hai đợt. Hai cái túi đấy chia làm hai lần. Thì một à. xào, thế nhưng xong tôi lại mua thêm à, thì đợt sau là tôi bỏ 3 cân đấy chứ là hơn hơn một túi hơn một túi à. nghĩa là tôi cứ có mấy xào thì là tôi cứ mua xong rồi tôi về tôi chia à. thế chị uh, sử dụng cái ờ, phân xịt cái ờ, cái túi 5 cân rồi thì chị có sử dụng cái túi bé để chị ba trăm gram này phun tưới không có ạ tôi tưới vào cây hoa màu chị, uh, chị có phun vào, vào lúa không tôi uh, có múa một đợt không? là tôi mua chai à, tôi... à chai chai chai vâng, vâng là cô hương tôi cô pha, sẵn ra chai sẵn ra là nhà tôi vâng, vâng, phun vào cái thời kỳ đang làm đỏng <laughs> vâng chị khi phun cái ờ, cái, cái túi đấy thì chị thấy là nó thế nào lá nó đẹp lắm yeah. À? lá nó đẹp ở chỗ đều không chỗ đều cái lúc đang làm đồng bây giờ bây giờ xin mời là Ờ, ừ. anh mà có thể là anh à, đến đây anh à, nhận xét về cái cây lúa mà khi dùng phân bích ở đây đối với với cương vị là là có chủ nó có xã có em đốc có các xã thì anh có thể đánh giá nhận xét về cái cái ruộng à, G02 này dùng phân bích là Vâng, theo tôi thấy thì phải nói là Bây giờ đề nghị là nhổ một khóm lúa lên nhỉ? Vâng. Để đánh giá trước vâng, vâng. nhổ khỏi. Từ từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Đợi đợi chút. Từ từ đây. Từ đợi Rổ khóm này. Đây đây, rổ khóm này. Đây là rổ khóm khác. Vâng, thưa bà Lê Thị Bốn, nếu để nói một câu về phân bón Silic thì bà nói như thế nào ạ? Vâng, theo như tôi ờ, nghĩ là tôi dùng 4 năm nay là tôi dùng phân Silic là theo như tôi là tôi thấy tuyệt vời. Và lúa của tôi đạt yêu cầu và năng suất. Cái này khi khi gặt thì nó như nào ạ? Khi gặt ra thì hạt thóc của tôi nghĩa là nó đều, nó chín đều lắm màu nó nặng cân Đấy. hạt gạo của nó như nào? Chất hạt gạo đẹp lắm à, vâng. Hạt gạo trắng vâng. Mà nó không xỉn đâu vâng. Hạt gạo đẹp lắm à, Thưa um, bà ở đây diện tích mình có mấy sào Tôi ở đây là, là gia đình tôi có tất cả là hai sào Hai sào Hai sào tư vâng, Cảm ơn bà Vâng ạ